mẹ bé một từ dưới tầng hầm lên tới lầu ba luôn wow. mà chồng em bé còn chắc cũng biết chịu nổi chưa <laughs> mẹ chồng em khỏe lắm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 thôi được cái mẹ cháu nói mẹ thôi chứ cũng ờ, tâm lý lắm là lúc em mới sanh nó làm có làm tiệc nhỏ nhỏ ờ, đầy tháng cho bé thì ờ, chồng làm xong hết đón khách xong hết rồi đòi đi nhậu mẹ em ở trên phòng em nghe mẹ ra ôm lại rồi lúc mình say rồi mình say rồi bạn bè đủ đi đâu biết nữa nước. em mở kiểu để em nghe coi vụ gì tại vì ở dưới nó nói cho nên to nó nghe thôi con đừng có đi không được đi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 còn em em giới thiệu về mình đi dạ con chào chú Quyền Linh với chị Hồ Bích Trâm em là Đoàn Trương Yến Nhi thì năm nay em 26 tuổi em làm dâu mẹ được bao nhiêu năm rồi dạ con làm dâu mẹ được 4 à, năm rồi 4 năm con có cháu nào chưa dạ có một bé năm gần 3 tuổi trai hay gái dạ trai à con trai như là 4 năm trải qua chắc cũng có rất nhiều chuyện à, dạ. chia sẻ đây cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu xinh đẹp này thì mẹ chồng thấy ấn tượng điều gì cũng như à, mình là là công ty mỹ phẩm rồi mình quen biết với ba mẹ của bé nhi á là đại lý của công ty à. rồi đi xuống bán hàng giao hàng rồi à, rủ đi ăn rồi à, cứ gặp cháu nhi rồi à, cũng nói chuyện qua lại xong rồi thấy à, cháu nó đẹp gái quá rồi xin mẹ của bé Hy là cho cháu à, à, làm đại diện của mỹ phẩm hình in lên hũ kem ừ. là biết cái cháu từ đó từ, từ lúc làm đại diện xong rồi là à, đại diện luôn đúng không muôn đời luôn không <laughs> dạ. nói chung hai đứa nó quen nhau mình không có không biết luôn á giống như hai bên xu gia cái mình đi mình dắt con trai còn bên kia dắt con gái rồi à. tụi nó quen nhau tụi con quen nhau cũng lâu quá rồi coi như là quen từ lúc mà làm đại diện thương hiệu ha <laughs> dạ thật ra là trước đó mẹ xuống là hồi 2008 là mẹ xuống là chỉ gặp nhau là biết mẹ vậy thôi sau đó rồi mẹ dẫn anh đi anh chồng đi gặp nhau hai anh em thì gặp nhau thì nghĩ gặp nhau chào nhau nói chuyện thôi cái nói chuyện lâu dần cái quen à. <laughs> lâu dần cái tặng mỹ phẩm <laughs> xong rồi anh hiện diện lên biết không mà là lúc mà anh chinh là bên à, công ty với hỏi chị chị có hay gì không hai đứa đính hôn trên facebook á để hả đính hôn facebook trước luôn á hả lúc mà nó là mẹ không biết luôn không dạ, ý là giống như là, qua lại tụi nó quen tuổi học trò thôi chứ không biết dạ lúc đó con ấn tượng điều gì với mẹ chồng lúc con gặp là con có nói với mẹ con là mẹ ơi sao mà mẹ cô hằng đẹp gái quá à xinh lắm lúc mẹ hồi hai lẻ tám mẹ xuống á kiểu như lúc đó mình đâu có tiếp xúc với nhiều người đâu con đi học về thì con thấy giống như danh nhân thành đạt mà xuống gặp cái mình hết hồn cũng kêu khen cái quá trời luôn á để ý à, bé nhi rồi trời ơi thấy đẹp gái gì dễ thương ừ. nữa với lại nết na thì mị mà hai con trai thì nó ở sài gòn còn bé này ở dưới quê nhưng mà em là quê ở đâu dạ ở vũng tàu vũng tàu đó phải là quê dạ cũng gần đây mà sinh sống tại vũng tàu dạ. ở quê tôi mới là quê và ở dưới ruộng mới là quê con của ngỡ cũng quê nè cũng quê luôn nè cô quê à, bích trâm dạ. ở đâu dạ con quảng ngã ở ờ, quảng ngã dạ rồi sau đó thì bao nhiêu năm sau thì mình mới cưới dâu tính ra chắc cũng ờ, năm bốn năm năm gì mới mới cưới hai đứa con nó quen nhau cũng chín năm hả tám chín dạ, năm chín năm rồi như vậy là cái gọi là sự quen biết nó cũng rất là lâu dạ. trong thời gian quen nhau thì cũng về nhà mẹ chồng này kia chơi đúng không đúng rồi à, lúc đó mình cũng chưa, chưa không có nghĩ là, không con, nghĩ dâu. là con dâu dạ tại thì con trai hồi lúc ờ, cò ấy là nó cũng đã cũng có người yêu trước cũng quen tuổi học trò luôn á vậy đâu nhút nhát gì đâu đúng không không có nhút nhát nói chung là Vậy giống như nhà vậy thôi đúng không giống như trong ừ. nhà nói chung thân lắm từ từ đó tới sau có mẹ có trả tiền <laughs> đại diện đại diện mỹ phật <laughs> dạ không mẹ nuôi suốt đời <laughs> với lại đại diện suốt đời cho mẹ luôn bên mỹ phẩm mà lúc trước là còn trả tiền cách thuê ha tao quen quen cái biết vô tương lai cái nhính lại từ từ từ để dành từ đám cưới sao vậy làm dâu thôi khỏi luôn <laughs> rồi sau đó mình về làm dâu dạ. làm dâu nó có khác mà khi mà mình về chơi uh, như lúc trước không con dạ thực ra là con với mẹ không có làm dâu tại vì con về con chơi với gia đình một hai ngày xong rồi tụi con ở riêng cho nên tụi con không có ở chung cho nên à. về chỉ có chơi mà về thì mẹ không cho làm gì hết á mẹ làm không mẹ xong là mẹ mua nhà cho ở riêng luôn dạ, có, có nhà trước là... cho luôn có, có nhà trước mua mua trước luôn cho bây giờ là cho công ty luôn á để cho hai đứa con nó tại ở đây đi công tác suốt à đi à. có khi một một tháng mới về là cái phiên tuần thì con nó về chơi thôi à, tại vì ba mẹ cũng muốn về là ở nhà nấu cho con dâu ăn chứ <laughs> là mẹ chồng nấu cho con dâu từ ngày dịch đó là con dâu nó giỏi lắm luôn nấu đồ ăn ngon từ ngày nhờ dịch đó à, con dâu ờ, lo lắng cho mẹ điều gì nấu ăn nè giặt giũ quần áo quét dọn nhà cửa chăm sóc sức khỏe nè kia hay tôi quan tâm điều gì nhất? dạ, không không không có tại vì nói chung là con nó dâu nó có đứa cháu nội á nhỏ rồi nó lo cho con nó không không thời gian đâu ở ở đây nấu đồ ăn cho con với lại anh linh biết sao không bận làm đại diện mỹ phẩm rồi à, <laughs> sau đó thì à, coi như không có làm dâu luôn yeah. Dạ. à. Ờ. Còn ở chung mình giống như kiểu mình ở Sài Gòn lâu lâu mình về chơi với mẹ hai ba bữa rồi nhiều lắm là một tuần hai tuần là đã đi lên lại rồi thì ở nhà phụ mẹ mẹ làm rồi mình phụ nhưng mà con không có nấu chính. ủa nhưng bây giờ là mẹ chồng ở đâu thì mẹ ở long hải ở long hải dạ ở long hải dạ ở long hải à. còn à. con dâu thì ở sài gòn ở chỗ bình tân á à. à. giống như tỉnh bà rịa vũng tàu là con dâu cũng cùng tỉnh luôn, cùng tỉnh luôn con dâu mà. là ở dạ, bà tô khác huyện à khác huyện rồi bây giờ là lấy nhau về thì con dâu nó chỉ ở long hải mấy ngày thôi nó lên sài gòn sau lâu nó về mấy ngày thôi dạ vậy thì trong những cái ngày con ở chung với mẹ chồng con làm gì dạ thì à, con chăm con chủ yếu là con chăm con với lại con phụ mẹ giống như mẹ kêu bé nhi làm này cho mẹ bé nhi làm kia hay là con hỏi là mẹ có gì không để con làm phụ mẹ mẹ con á là thích hoa thích bật trồng cây sáng dậy là mẹ mấy ngày giờ dịch nó không có làm đi đi công tác thì mẹ ở nhà là cứ sáng xuống 5 giờ sáng xuống bắt đầu mẹ ra vườn mẹ trồng hoa mẹ tưới cây rồi mẹ cứ ở cái ở cái vườn mẹ cứ chăm hoa sóc rồi mẹ bứt hoa rồi mẹ hái rau mẹ làm cứ làm cả ngày vậy đó xong rồi bắt đầu mấy cha con là cứ mẹ chỉ chỗ này chuyển hoa qua này chuyển hoa qua kia mà cứ nói dạ. yeah. lui là một tuần nào con về hay là lần nào con về là cái vườn nó cũng thay dạ. đổi cái cái nhà nó sẽ thay đổi hoa chỗ này hoa chỗ kia sáng là sống là, động lắm là mẹ chồng con cứ sai cha chồng con dắt cái bình qua đây chở cái một bình bông rồi qua kia hoài vậy luôn đúng không cứ có ba cha con là anh con tức là cứ bưng cái bình hoa lên phía trước xong đẩy bình hoa ra phía sau chuyển qua chỗ này chuyển qua chỗ kia vậy là đỡ cho con đó coi gì con chỉ chăm con thôi con với lại con con thì ngồi đó nhìn phải chăm cho kỹ sợ té rồi mà thường là những cái ngày mà em đi về á dạ. thì em có vô bếp để mà nấu ăn cho mẹ không dạ có, có. bây giờ là em bây giờ về bây nấu. giờ là nấu ngon là để cho con dâu nấu à bữa nay là cô chuyển nhượng qua luôn rồi phải không cô thì lâu lâu ờ, cho nấu một chút kia là nấu không ai giữ em bé giờ nấu ngon rồi rất Tức là, là ngon. ngày xưa nấu chưa ngon chưa ngon ngày xưa nấu món gì chưa ngon cô nhớ không nói chung là xưa đây nấu không à. mà hồi xưa về cũng không gì? có nấu không, luôn không nấu tại đây thích nấu đồ ăn <laughs> thèm cái gì nói chung nấu. là ở đây đi công tác suốt luôn á khi một tuần mới về thứ bảy chủ nhật rồi giống như là con dâu nó ở nhà một mình là chồng nó cũng đi theo á ở nhà thích đi du lịch lắm thấy tội con dâu nó ở nhà nó giữ con tội nghiệp á chứ thấy con nó nhà buồn với cho ông xã ở nhà tội quá thôi đi cho con nó vui cũng khó quá linh ha tại vì mẹ chồng với lại nàng dâu không có ở với nhau Đúng nhiều rồi. lâu lâu con mới về thăm cho nên là không biết là có xảy ra xung đột gì nói chung là không có xảy ra xung đột gì á cưng lắm luôn nhớ là hồi lúc mà mới đám hỏi á là ở đây à, giống như đi công tác thì thấy um, cái gì chả cá chả cá ở nha trang á rất dạ. là ngon với lại mua à, ghé phan thiết mua thêm cái um, cái gì tôm á con bột lọc ớt bột dạ. lọc xong khi đến à. năm giờ mấy sáu giờ sáu giờ mấy gần bảy giờ điện điện hoài hai đứa đứa nào bắt máy rồi xong có tới 10 giờ nó mới điện lại mẹ ơi mẹ gọi con gì á nói mẹ tính gửi ờ, cá trả cá với để cho con mà thôi con bắt máy giờ mày không gửi luôn người giận giận luôn á nó chắc ngủ quên nó coi dạ, cũng 10 cuốc luôn á dạ tại vì lúc đó là em đang ờ, báo cáo tốt nghiệp á làm khuya con học khuya nữa xong một hai ba giờ sáng con mới ngủ mà thường thường ở trên sài gòn của sinh viên mà con ngủ trễ con dậy trễ mà giờ nó mới 5 giờ mấy sáng 6 giờ cái mẹ điện không đâu có biết gì đâu mấy chứ không phải sáu giờ mấy. mấy xong rồi mẹ điện xong rồi anh nhân viên ảnh điện luôn mà không bắt máy cái rồi cái mẹ giận rồi cái mười giờ mấy gọi điện thoại cho mẹ cái mẹ lúc đầu mẹ giận mẹ không thì bắt máy không thì bật máy lại giận quê, rồi quê chứ người ta cho cá mà gọi không lấy người quê chứ nói chung là quá. cưng con dâu lắm luôn mới đám hỏi đã cưng rồi á thấy đi công tác thấy gì đẹp ha thấy gì cũng mua cho con dâu hết á thì chứ chị thấy điều gì mình hợp với con dâu mình nhất nói chung cái gì cũng hợp cái gì cũng yêu tại vì mê con gái mê con gái mê làm đẹp ha mê làm đẹp thì à, thời trang nè ha thời trang ăn uống nè nói chung chắc không có gì không hợp á mà dạ. có giống như là muốn à, giống như chỉ con á ờ, giống như hai vợ chồng của con con, con dâu nè nói chuyện hai đứa nói chuyện không có ngọt chút xíu nào á giống như em em kể cho anh Quyền Linh nghe là kỳ mà em đi công tác ở Bến Tre em dắt con dâu đi theo cái chân nó bị cái cái chàm đó em đi dắt đi để chữa cái chân cho cha cho cháu rồi đi mệt với con con nó nói mướn khách sạn nó thôi mẹ chỗ này thôi con mướn chung một phòng một phòng bự hai giường cho mẹ với lại hai vợ chồng nó ngủ chung nói thôi hai con ngủ riêng không chịu nó ngủ chung với mẹ cho mẹ vui ngủ cái nửa đêm mình dậy mình ấy thấy hai tụi đó ngủ người đầu xong người cuối xong không có ôm nhau gì hết trơn <laughs> á ngủ như giống như là giận vậy nó ủa hai đứa bụ giận thế đâu có đâu mẹ đâu có đâu ủa có ngại gì ngủ mà kỳ vậy không nhiều khi mình ngủ trong cái giấc ngủ mình không có quản lý không. được cái hành động của mình kể bích trâm nghe nè vợ nằm đầu đây chồng nằm đầu đây xa như vậy đó luôn á y chang như vậy là hai vậy. người quay cái đầu quá hai hai người xây cái mặt cái cái gối chính giữa dạ không, không có giận không có giận quen rồi tụi nó quen rồi cái rồi, bắt đầu cái kêu lại đi lên xe nó còn hai đứa không có được ngủ gì đâu phải hai không có tình cảm chút xíu nào á thấy tao với với ba mày không <laughs> ôm nha thằng eo ngủ mấy chục năm nay tụi bay ngủ nghĩ sao đứa đầu đầu là sao không phải ngủ mình giống như hai cái gối nằm kế cũng được ừ. mà tại vì cái nông vậy nè mà hai cái mặt nó xoay quanh đứa xây vô tường dạ chắc con nghĩ là nhiều khi mình ngủ rồi cái ờ, không ôm lúc đầu thôi quen vậy rồi mà cũng hỏi luôn dạ. hỏi con dâu con dâu nó vậy đó chừng nào tới công chuyện mới quay qua <laughs> Tại vì ở nhà con ngủ con cũng hay vậy à Con thấy hai vợ chồng ngủ cũng thoải mái lắm Con cũng phần con con ngủ ổng ngủ sáng con chạy Thấy ông đang ôm cái ôm không đâu ôm con đâu Nhìn nhìn mất cười lắm chị Nói hai chồng dạ. ngộ gì vậy <laughs> Nó khác với vợ chồng ờ, lớn ha dạ giờ người lớn ta ôm nha thành không còn ngoài ra thì khi mà cách xưng hô của hai vợ chồng này kia có ngọt ngào không không có ngọt nó ngủ vậy sao mà ngọt ngào được đúng rồi không có ngủ ngọt quay hai giống như là trận gói giữa mà thấy lấy gì ngọt giống như muốn lên chương trình để nói cho hai đứa con sữa nhưng mà sao tức là đó, đó là mình ừ. đàm phán với nhau từ đầu hay là tự động đó vậy dạ kiểu như là hai vợ chồng quen nhau nhiều lâu quá cái từ lúc mà ngọt ngào cái xong hai vợ chồng giống như thành bạn bè cái anh em hay là lâu lâu tôi với bà vậy đó rồi có khi nào mà mày mày tao đồ không vợ mày tao là không có vợ không không, có vợ à, ừ, thật ra là nhiều khi bé với em không có thể hiện tình cảm ở ngoài thôi còn những cái nơi mà thầm kín là nhiều khi ờ. đó thành nơi thầm kín đó nó ngủ riêng vậy đó trời ơi tại cái nói ủa hai hai chồng con có giận không tại nói ủa hai đứa có giận không nó dạ không có thấy đi chung bình thường hai đứa nói chuyện bình thường nó ủa hai đứa ngủ kỳ vậy đứa nằm xây vô tường đứa như này xây bên đây lạ mà dạ. nó cách xa như vậy giống như cái giường anh đó hai chồng hai chị là đó anh ở đầu xong em cuối xong đó á. vậy mà có con 3 tuổi rồi ngon rồi à, em nói con là em mới ờ, mắc cười anh linh ờ, lúc mà em thích con gái lắm luôn á là nó là ờ, con gái nó đi siêu âm á là lúc đó gần đi công tác nó hồi đi đợi con về nó siêu âm coi nó báo tin cho con gái thì con nó nói mẹ ơi về nó nói mẹ con gái rồi em chạy lại em hung quá là luôn hung cưng quá trời cưng luôn nó thôi để mẹ đi chuyến công tác này về là mẹ đi Hàn Quốc à tại hứa là nếu con gái thì cho đi Hàn Quốc có em gái lắm hả khoái lắm luôn <laughs> anh thích con gái, gái. dễ thương mà thích con gái từ xưa tới giờ con gái tôi cưng dữ lắm luôn anh thích con gái lắm luôn đúng rồi tẻ thêm đứa nữa cho anh xong à, xong rồi anh quyền linh nữa à, bắt đầu đi hàn quốc xong về ừ. về xong xuôi bắt đầu khoảng hai hai ba tuần hả con dạ. ở nhà tổ chức đi ăn sinh nhật gì đó xong nó đang à, nó mới đau bụng quá mẹ xong nó thôi đi vô khám rồi siêu âm lại là ăn chay rồi xong rồi tối tới nó mẹ ăn chay chỗ em thấy em ăn không được luôn á buồn <laughs> tại vì ờ, tại vì mẹ nghĩ là con gái mẹ thích con gái quá đang mê con gái luôn mà bây giờ con gái cái sao có chuyến hàn quốc <laughs> đi về xong chừng ba tuần ba cái mẹ nói chắc hai, hai đứa gạt mẹ chắc nói hai đứa này gạt mình chứ đâu vậy cho đi du lịch bà về vũng tàu nhưng mà cô yên tâm đi tại vì bé còn trẻ mà à. mình còn cơ hội có cháu mà cháu ra nó giống ông nội không thể nào vậy là ông nội mê quá đúng giống không ông nội dữ lắm luôn mà vậy, nó giống cha giống nội dữ lắm rồi bây giờ thì à, mình sẽ mời cô dâu qua bên đây để mà trò chuyện thầm kín ha <laughs> rồi. mời em qua đây có chuyện thầm kín nữa hả dạ thật ra thì mời em qua đây rồi để nói chuyện thôi cho vui thôi chứ tại vì bây giờ thấy mẹ với em á à, không có cái ranh giới giữa mẹ chồng và nàng dâu luôn cho nên giờ cũng không biết nói gì nữa nhưng mà em có giữ uh, một cái chuyện gì đó trong lòng của mình mà mình chưa bao giờ mình nói với mẹ biết không dạ không thì thật, thật sự là cái chuyện mà em với mẹ là em cái gì em cũng kể cho mẹ nghe hết con trai mẹ sai em cũng mét mẹ luôn cái gì mẹ chỉ mẹ ra ra anh cái cho nên là anh sợ em lắm chồng em cứ lúc nào cũng sợ em kêu thôi đừng có mét nha đừng có mét nha cứ mét hoài à nhưng mà tại vì em thích em kể em kể cho mẹ nghe xong rồi mẹ chỉ em cái này con phải làm vậy nè con làm vậy nè với lại mẹ là lúc nào cũng kêu em lúc nào cũng phải đẹp lên diện lên chứ đừng có nghe lời ai mà em như vậy anh phải đẹp à, anh anh mới thương hay này kia em em sao cũng được nhưng mà không mẹ kêu đàn nữ mình lúc nào cũng phải đẹp lên đẹp đàn ông mới mê nha con <laughs> ừ, mẹ tâm lý ha vậy là mẹ ở nhà hai mẹ con với nhau là thường là rủ nhau đi làm neo nè làm tóc à? nè cái đó là mẹ rủ em hay là em dạ mẹ rủ nhiều khi chồng em không thích em nhuộm tóc á xong rồi em không có đi em cứ để vậy cái xong mẹ đi mẹ bảo kê con đi mẹ dẫn đi xong mẹ đi làm mẹ dẫn đi làm tóc mẹ dẫn đi nhuộm chứ hồi đó em cũng không có nhuộm sau này em mới nhuộm rồi em mới làm neo làm móng chứ hồi đó em không có em không có làm gì hết á đi về với mẹ mẹ mới sửa soạn mẹ kêu trời cái con này đẹp móng cái chuyện diện gì hết mẹ dẫn đi rồi mẹ mua đồ à, đồ dạ. tất cả là mẹ mua hết luôn dạ đừng nói áo dài này mẹ mua luôn nha dạ mẹ mua luôn mua vậy luôn á mẹ đi lựa xong rồi mẹ mua nhưng mà có bao giờ em như vậy xong rồi cái em ý lại mẹ không tại vì giống như là mình biết là mẹ yêu thương mình chăm sóc cho mình rồi cái lo cho mình rồi để cho mẹ cứ lo như vậy mà mình không có tự giác không dạ không em vẫn đồ em vẫn theo sở thích của em em vẫn mua phải em vẫn phải mua em vẫn phải chăm sóc tại vì mẹ mẹ thương thì những cái cái cái tình thương của mẹ là giống như là mẹ mẹ yêu em mẹ thương em như là con ruột á thì em cũng sẽ chăm sóc mẹ với lại à, cái việc chăm sóc bản thân là mình phải chăm sóc rồi ờ nhưng mà hồi nãy á có cái đoạn mẹ nói là biết tin á có con gái mẹ nhào tới mẹ ôm em mẹ hung quá trời luôn ừ. vậy thì khi mà đi hàn quốc xong về cái một hai tuần sau phát hiện ra là con trai đó nhưng mà em mẹ buồn nãy mẹ nói mẹ buồn như vậy dù sao thì là cháu trai cháu gái gì vẫn là cháu của mình nhưng mà tại vì mẹ tâm lý là mẹ thích con gái rồi bây giờ tự nhiên cái mình con trai như vậy thì cảm xúc của em lúc đó sao dạ cũng em cũng kiểu em vô tư á em cũng không có nghĩ gì hết á mẹ buồn thì em cũng em cũng không có tâm sự gì nhiều em cũng không có dám tới em nói <laughs> em xin lỗi hay gì hết đó lúc đó mẹ mẹ đang là kiểu giống như mẹ bị hụt hẫng như không lúc đó phải nhào tới ôm mẹ nè nó kêu là mẹ chờ con đi vì mình để em trai xong rồi cái mấy năm sau có mình thêm đứa em gái nữa dạ thì cũng có nói á rồi kêu để tụi con ráng để để cho mẹ đi ráng đẻ chứ ráng là ráng làm sao giờ đẻ thêm cho mẹ ba của con chúa nữa dạ dạ cô còn cô thì sao cô bé nói mình có cái chuyện gì mà hồi đó giờ chưa bao giờ nói cho bé biết không cô kiểu giống như là mình chưa hài lòng hay là mình chưa ưng ờ, bé ở chỗ nào á cô không phải không có hài lòng mà cũng như muốn căn dặn con muốn chỉ điểm con một xíu giống như là ví dụ mà hai vợ chồng con nó nếu mà có gây lộn gì thì à, trước mặt mẹ thôi con đừng có gây mẹ buồn với lại có đánh cháu thì đừng đánh trước mặt mẹ vậy thôi nhưng có bao giờ đánh trước mặt mẹ chưa chưa em dặn trước rồi nên à. anh Quyền Linh em dặn trước rồi em nói con nói với con trai trước chứ nói nói con hai chồng con mà có gây lộn đừng đừng gây lộn trước mặt mẹ mẹ buồn nha rồi à, nói đánh cháu đừng đánh trước mặt mẹ cứ giận thầy lâu vô nhà tắm đánh gì đánh à. chứ đừng có không em có chị có đánh à? có đánh không đánh thì là em la nó xong em đánh nó thì ở nhà hai mẹ con thôi chứ có mẹ em không có dám đánh trước mặt mẹ đó em dẫn nó vô nhà tắm em em xử trời ơi dẫn vô nhà tắm xử <laughs> hay ghê đó mẹ thấy không bữa nay lộ ra rồi đó không thì ai cũng đánh mà giống như được tránh tránh một chút xíu mình đánh một xíu mình, mình sót á thì giữa mẹ chồng nàng dâu rất là trẻ trung mẹ chồng cũng còn trẻ <laughs> mà con dâu lại càng trẻ hơn nữa vậy thì là chúng ta rất là thuận lợi trong cái việc nói chuyện dạ, với nhau đúng, rồi. đúng không hiểu nhau thông cảm nhau chứ nếu mà khoảng cách thế hệ nó xa quá thì thật ra khó rất là khó nói chuyện với nhau vì thì uh, mẹ có khi nào xem con dâu như người bạn tâm sự tất cả mọi việc của con dâu mình không à, nói chung là có dạy con ấy ờ, giống như chồng hai vợ chồng ờ, thí dụ à, con ở nhà lúc nào cũng phải xinh đẹp giường cổ đồ sạch sẽ giống như là dạy con giống như dạy con gái vậy thôi ừ. tâm sự nói chung là đi siêu thị cũng hai mẹ con đi gội đầu cắt tóc làm móng tay móng chân cũng hai mẹ con y như hai mẹ con vậy chứ không nghĩ là con dâu tại vì rất là thương như này cái nết của bé nhi rất là dễ thương chồng nói chuyện mà không có vui hay nó cũng nhịn nữa thương thương hiền đó hiền mà ờ, giống như là tiết kiệm biết lúc mà ờ, đám hỏi rồi cái ờ, nó qua chơi con dâu qua chơi cái em mới nói thôi mẹ đưa cho con tiền con đi chợ thử với nhà coi cô nàng ta đi mua gì đi chợ anh nhìn lên biết mua có trăm ngàn à có trăm ngàn em đưa 500 mà đưa có trăm ngàn tiết kiệm là mua cái đùi gà đùi gà cái này xào mặn xong rồi mua ra muống với miếng thịt bò rồi về xào rau muống rồi lấy cái nước đó làm canh đi có 100 ngàn đưa về bốn trăm dạ bốn người hai người hai má chồng ba chồng với hai chồng đó đứa con mua có cái đùi gà xong rồi luộc lên lấy ra muốn luộc lên lấy đùi gà chắc bầm ra quá không rồi đùi gà thì xào mặn ra mặn xong rồi mua miếng ra một lạng thịt bò xào à. với rau muống lấy cái nước làm canh cái em mới nói trời thôi được con dâu này mẹ chịu á <laughs> mẹ chịu cái biết tiết kiệm khéo khéo em tiết kiệm hay là tại vì em không biết nấu gì hết nên em mua đại dạ không tại vì hồi đó giờ em đi mua đồ là em quen em canh giống như là bốn người là khoảng ăn khoảng bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu còn về mẹ là mẹ cũng mẹ thích ăn đồ ăn nhiều cho nên là lâu lâu mẹ cũng nói trời cái con này nó mua đồ ăn gì một có chút xíu à <laughs> rồi qua đây con gái con nhận nó là rất là hiền nè ngoan, ngoan nè, lắm tiết kiệm nè thương cái nết á anh mà thật ra bữa đó con không biết mẹ chồng con thử con không dạ không con vẫn bình thường thật ra là nếu mà chúng ta được một con dâu tiết kiệm vậy rồi ngoan hiền rồi xinh dạ. đẹp vậy thì đó là hạnh phúc không gì bằng đúng không dạ Và bây giờ sinh cho một đứa cháu trai thật ra là dạ. Ờ, tại vì chị thích con gái thôi chứ thích nếu mà con trai bây giờ cũng mê quá trai mà là là đầu tiên để thêm gái nữa là điểm 10 luôn thì đó. Ờ, con trai nó nói mẹ sao lạ tại cháu nội đích tôn sao mẹ lại ấy nó không phải tại mẹ ước con gái thôi kỳ này ráng để cho mẹ chồng đứa con gái nữa ha dạ. là coi như con có 10 điểm là đi hàn quốc đi đâu cũng được hết trơn muốn đi đâu đi đi mỹ luôn đúng rồi <laughs> như vậy thì ờ, mẹ mình có đầy đủ điều kiện nè rồi mẹ mình lo cho mình hết mà cái gì cũng lo cho con có bây giờ con ý lại cái điều đó dạ không hồi đó giờ là con ở với ba mẹ con ba mẹ con cũng không, không có gọi là kiểu chăm nhưng mà không vừa chăm vừa thả là để cho mẹ không có ba mẹ không có cho mình phải ý lại lúc nào cũng phải sống tự lập hết cho nên từ hồi xưa giờ con quen cái kiểu đó rồi giờ ba mẹ lo thêm ba mẹ thương thêm thì con mừng thôi chứ con không có phải như vậy mà con ý lại là rồi, con không nói thương không ba mẹ thương thêm con mừng thôi còn lên thêm thì khó chịu thôi ừ. thì thật ra là bé nhi là xuất thân từ ờ, dưới quê cho nên là mọi thứ là ba mẹ với nó là thường hay chỉ cho mình cái sự tự lập á cho nên là ờ, bé nhi nó cũng không có ý lại mà bây giờ là hỏi thiệt nè em có cái dự định nào để mà sinh thêm em bé nữa chưa dạ cũng có tại vì cũng coi năm coi thời để sinh em bé cho hợp tuổi cũng hai hai năm nữa bây giờ nói chung là không có tạo áp lực cho con giờ con trai con gái gì cũng được giống như mẹ thích con gái vậy thôi chứ cháu mẹ con trai mẹ cũng mê sẵn đây cái chương trình này cũng cảm ơn anh chị xui sanh đứa con dâu dễ thương thay vì mình sanh con gái thì có con, con dâu này quá dễ thương quá đẹp mà ngoan hiền rất là thích thì con cứ muốn mẹ cứ lúc nào cũng vui vẻ thứ nhất là mẹ phải mạnh khỏe thì mẹ lúc nào cũng bên tụi con lúc nào mẹ cũng nói với tụi con là có ba mẹ ờ, ba mẹ là bề đỡ phía sau thì lúc tụi con mới thành công được cho nên lúc nào con cũng mong ba mẹ với ba lúc nào cũng khỏe mạnh bề đỡ cho ờ, vợ chồng con đúng không <laughs> nói nghe xúc động quá em muốn khóc rồi nhiều lắm à, mẹ muốn nói gì với con à, như mẹ cũng um, à, cảm ơn con đã giống như là đã sanh cho mẹ một đứa cháu nội giống ông nội <laughs> giống ờ, ông xã con là mẹ cũng muốn là hai vợ chồng con là yêu thương nhau rồi cố gắng để nói cái nghiệp cái mỹ phẩm cho mẹ dạng dĩ lên để <laughs> livestream bán hàng cho mẹ mẹ giờ mẹ cũng lớn tuổi rồi mẹ cũng đi thị trường mẹ cũng đi mệt anh linh em đi mười mấy năm nay rồi bây giờ em cầu mong ước mong cho con dâu nó nó nói nghiệp nó, nó thay mình nó làm là em mừng rồi mở thêm nhiều cái chi nhánh cho em vui sanh cho em thêm đứa nữa à, à, không quá không đem gì cho bà nội đuôi phải không sinh thêm đứa nữa em với chị xui có nói rồi nếu mà con gái thì em nuôi em lo hết từ a tới z luôn còn con trai thì bên kia lo <laughs> dạ chương trình cũng có món quà tặng cho cô với lại à, bé nhi luôn dạ rồi.